All right, I'm going in. What about the hostile? I wouldn't worry about her. Are you certain? 100. I got this. 미안해서 어쩌나? player standing. Nó còn ít máu nữa. One enemy Đấy. remaining. Đừng mắt đấy. Được Nice. Rồi gỡ bom. Thế là ngon rồi. Clutch. Calculated. Giờ đi qua B, check xem có ai bắn không này. Không biết có ai ở mid không ta. Sợ vậy đấy. Từ từ đấy nhá. yeah <laughs> boy. Ui, này, sao mình Spike down mid. Mày phải sang tìm từ từ nhá dễ đầu nào này yếu máu yếu máu một thằng ở dưới này Ui, quên check một thằng ở thành khu mid với một thằng ở dưới khu dưới mid nha thằng đây yếu đấy enemy remaining. Hay. Thế là xong một trận. Ui, cái nào đang lửa đấy. Ăn nguyên quả đấy vào đầu không chết hơi phí. Dưới bo một nha. Này, một thằng ở đây, một thằng trên này. One enemy remaining. Cứ để kê. ok xong game và lại gỡ bom đi này chờ để chấm đi này ok cẩn thận nhá này nó này nó này ui phí thế không dính một cái nào luôn rồi qua a này đi từ từ nhá đừng để phát ra tiến độ ở dốc a có bắn nhau nhá. tháp a một này ờ, giờ các máy a có này ui này còn đi đâu nữa Spike down A. Còn ờ, thành A hai. One enemy remaining. Reloading. No more. Thằng ơi, Đi ra cam mid có ai bắn không đã. I'll get Chắc chắn sẽ có một đứa. bay cao nhỉ nó chạy vào cống ao. về A về A về A cửa B nhá One enemy remaining. Spike down B. clear này, A clear. Spike spotted B. Được qua B, qua B. Còn một thằng thôi. Xông ra mà bắn đi. 2B3A nhá Dình đây thể nào cũng được mấy đứa Giờ lúc vào chờ chúng nó Có này có này ba đứa ba đứa mít rồi một đứa còn đứa cuối này xong clear clear qua đi chết rồi à ờ. không để ý tôi lấy rồi giờ qua xem có ai bắn được không nào hình như a clear rồi bây giờ lên tháp b check này. À, vẫn có một thanh niên Thanh niên di chuyển đâu đây Chắc xuống dưới rồi Ý, vẫn quên không cây góc đấy One enemy remaining. No charges left. Spike planted. Last player standing. Hay. tiếp tục góc này thôi không biết tí nữa có ra không à bên a rồi qua thôi bạn đã phát hiện một thanh niên. You will not kill my ally. Tính, lực kéo. One enemy remaining. Nhưng mà hơi đen đấy. À, phát hiện một thanh niên đang cố tình đặt bom. 30 seconds left. Nó ra góc này. Bắt bài ngay. Ui, mới đặt em mình này. We're here because we're the best. Phải rap thôi. Không tí này bảo mình chảnh đấy. Trên tháp B1 này. Hết. Joke's over. You're dead. Một thằng trên tháp B đấy nhá. Chết. Có một đứa ở ngoài nhà B này. One enemy remaining. Thế thôi, dễ mà. Spike down Player is killed. Xong cái mid này, chết nha. Last player standing. Ui giời, nếu còn đẩy B lên nữa. Hai thằng xong. Giờ còn hai thằng kia thôi. Sao tự nhiên yên lặng đấy nhỉ? ui chơi bắn đằng sau thì em cũng chịu rồi còn một hiệp nữa thôi cố lên không biết mít có ai cam không ta à có một thằng đang xây tường The hunt begins. Ui là cái gì chuyển lên nữa. Enemy kill. Chịu rồi. À có anh này móc to này. Quên check mít rồi anh ơi. B. I got the spike. Reloading. Take flight. Vào luôn, vào luôn, vào luôn. Chết nha, chết nha. Còn một thằng thôi, yên tâm không phải lo. Enemies Dính cái nào cơ. Rồi bom này, rồi bom này. Cam chứ cam nhé. Spike planted. Reloading. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Blocking sight. Placing sentry. Swarm grenade out. Hay lắm bạn ơi. Thôi hiệp cuối này, tập trung bắn không nói nữa. Placing sentry. Spike carrier is killed. Spike down B. Nhưng mà phải có nhạc. Lên nhạc em ơi. Có nhạc độ tinh túy tăng 100% luôn.